Dạ, mài dao mài kéo thay cán dao ai mua dao bắt không dạ. bấm lỗ <laughs> tay bấm lỗ tay ờ, mua điện thoại hư mua điện thoại đế dòng nó dùng dòng bị lời ha ừ, mài dao mài kéo dạ <laughs> dạ rồi anh lâu rồi chưa nghe